dành cho thị trường nội địa nhật đây đây là một số ờ, dòng bếp ga bên cửa hàng chúng tôi với rất là nhiều mẫu mã và rất là nhiều cái giá cả phù hợp với các bạn để cho các bạn có thể lựa chọn đây thì tôi sẽ giới thiệu qua từng bếp đây đây là một số bếp của cửa hàng chúng tôi thì tôi sẽ giới thiệu qua từ ờ, từng bếp mẫu mã và giá cả đây thì mỗi bếp đó, nó sẽ có ghi ờ, cái mã số đây đây số 1 và số 2 đây số 3 đây thì nếu mà các bạn xem á mà cảm thấy ưng hoặc là thích mẫu nào á các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua bên cửa hàng chúng tôi qua số máy là 0909306149 sẽ có thì các bạn chỉ việc ờ, đây các bạn sẽ ờ, đọc cái mã số này sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ gửi hình chi tiết hơn để tư vấn cho các bạn thì đầu tiên đây đây là bếp với mã số 1 đây là hiệu bếp là Osaka thì cái Osaka ga này nó là một nhà phân phối ga thôi chứ nó không phải là nhà phân phối ờ, bếp ga nó sẽ những bếp ga của những cái nhãn hàng như là Rinnai, Paloma hoặc là Haman để mà mang về nhà để mà để mang về cửa hàng á để mà tặng hoặc là bán cho lại cho những cái khách hàng thì đây là một cái dòng bếp của Haman thì bếp này nó có uh, model là 210H050 đây là bếp mặt kính cường lực đây chịu nhiệt rất là tốt giúp các bạn có thể vệ sinh dễ dàng bếp này có giá là 7 triệu đây là bếp với mã số 1 thì các bạn xem nếu mà cảm thấy thích đó, thì có thể ờ, liên hệ với cửa hàng chúng tôi với mã số 1 đây sẽ có nhân viên gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn ở kế bên là bếp với mã số 2 với cái giá là 5 triệu năm bếp này có hiệu là Rinnai model là S660 VCTS đây cũng là bếp được ờ, thiết kế mặt kính là kính cường lực đây chịu nhiệt rất là tốt đây là bếp mã số 2 với giá là 5 triệu năm ở kế bên là bếp mã số 3 có giá là 4 triệu 8 đây cũng là một dòng bếp của Rinnai đây có model là RTE S63 VCTS thì đây cũng là bếp được thiết kế mặt kính là kính cường lực giúp chịu nhiệt rất là tốt và vệ sinh rất là dễ dàng đây bếp mã số 3 với giá là 4 triệu 8 ở kế bên chúng ta với bếp uh, số 4 có giá là 2 triệu tư đây là một bếp đến từ thương hiệu Paloma có model là BA 39B đây là bếp ờ, có mặt bếp là mặt ờ, bếp chán men đây chống xước và chống chay bếp này có giá là 2 triệu tư với mã số 4 đây tiếp theo là bếp số 5 đây là một dòng bếp cũng là cũng ờ, của Paloma đây có model là BA N39VA đây đây là cái tính năng uh, rang xào đồ khô bếp này mã số 5 đây nó sẽ có giá là 2 triệu 2 mặt, bếp được tráng ờ, men chống xước và chống chày ở bếp số 6 này đây là một dòng bếp của Haman đây là bếp uh, mặt kính cường lực có giá là 2,5 triệu đây là bếp số 6 thì các bạn nếu mà xem mà thấy ưng hoặc là thích một bếp nào đó các bạn có thể chỉ việc liên hệ bên cửa hàng chúng tôi với cái mã số bếp đây sẽ có nhân viên của chúng tôi gửi hình chi tiết cho các bạn và tư vấn tiếp theo là bếp số 7 đây đây cũng là bếp đến từ với thương hiệu Rinnai nó sẽ có model là RTE S65 VGAS đây là bếp uh, số 8 bếp có giá là 4 triệu 8 đây đây bếp có giá là 4 triệu 8 bếp số 8 đây ở cái bên là bếp số 7 với giá là 7 triệu đây đây đây là bếp Rinnai có model là RTE62 VCTNB bếp với mã số 7 có giá là 7 triệu và bếp số 8 đây có giá là 4,8 triệu thì bên cửa hàng chúng tôi cung cấp rất là nhiều bếp với rất là nhiều mẫu mã khác nhau và cũng rất là nhiều cái ờ, giá cả phù hợp với các bạn đây những dòng bếp cao cấp giá cao và những dòng bếp ờ, giá tầm trung đều có cả ở tiếp theo là bếp số 9 đây bếp này với giá tầm tầm trung đây chỉ 2,2 triệu đây là bếp ờ, mặt trắng men chống xước chống chày hiệu bếp là Rinnai đây bếp có model là KG661C đây là bếp số 9 ờ, thì phía dưới này á đây là những cái dòng bếp nút nhấn đây đây tôi vừa quảng cáo xong những cái dòng bếp nút nhấn thì ở phía trên chúng ta sẽ có những cái dòng bếp nút xoay đây là những cái dòng bếp với giá tầm trung đây bếp xoay tôi sẽ ờ, giới thiệu từng cái từng mã số cho các bạn xem thì tiếp theo đây đây là bếp với mã số 10 giá là 2,7 triệu đây là dòng bếp Paloma có model là IC N36H đây là mặt trượt chán men chống xước và chống chày bếp này có mã số 10 đây giá là 2,7 triệu tiếp theo bếp số 11 có giá là 2,9 triệu đây hiệu bếp là Rinnai với model là KG 34NBK giá của nó là 2,9 triệu đây trên đây là những cái dòng bếp nút xoay với cái giá cả tầm trung thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ cung cấp rất là nhiều cái loại bếp có nhiều mẫu mã và những cái giá cả rất là phù hợp với các bạn để các bạn có thể lựa chọn thì các bạn chỉ việc ờ, liên hệ với cửa hàng của chúng tôi rồi đây các bạn muốn tìm một mẫu bếp với tầm giá bao nhiêu á hoặc là bếp kính hoặc là bếp ờ, mặt men mặt sơn thì các bạn chỉ việc liên hệ với cửa hàng chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn và gửi hình chi tiết cho các bạn bên cửa hàng chúng tôi có cung cấp rất là nhiều cái loại bếp có nhiều cái mức giá ờ, khác nhau các bạn hãy yên tâm đây đây là bếp số 12 đây đây là dòng bếp mặt sơn đây đây là mặt sơn giá của nó chỉ có một triệu hai thôi đây sẽ có tính năng rang xào đây đây bếp Paloma có model là IC 330 SF tiếp theo là bếp số 13 ờ, giá của nó là 2,2 triệu hiệu Paloma mặt trắng men chống xước chống chày đây đen của nó là IC 330 SB tiếp theo là bếp số 14 có giá là 1,9 triệu đây đây là tính năng ra xào đồ khô đây giá 1,9 triệu mã số 14 cũng là bếp Paloma bếp có đen là IC 330 SB thì ở phía trên này á là những cái dòng bếp nút xoay với cái mức giá tầm trung để các bạn có thể lựa chọn mà nó phù hợp với số tiền của mình đây tiếp theo là bếp số 15 mã số 15 đây đây là một dòng bếp ờ, đây là bếp của Paloma Modem là IC S37K Giá của nó là 2,9 triệu Đây mã số 15 Tiếp theo là bếp với mã số 16 Giá là 2,4 triệu Đây là một dòng bếp của Rinnai Bếp của model là KGM563BE Đây Thì các bạn chỉ việc uh, liên hệ và đọc cái mã số bếp thôi Đây Cái mã số mà tôi đọc đến giờ đây các bạn xem mà thấy thấy ưng thích màu mộng mã nào đấy các bạn chỉ việc liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng chúng tôi là qua số là 0909306149 và các bạn đọc cái mã số bếp này sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn cho các bạn tiếp theo là bếp số 17 bếp có giá là 2,2 triệu đây bếp nút xoay đây là cái hộc nướng đây bếp nó thì những cái dòng bếp ga của Nhật á nó được thiết kế đây có cái hộc nướng đây bếp nướng nó rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là vệ sinh <clears throat> các bạn sẽ không phải mất thời gian và công sức nhiều mà mình đốt lửa than đây rất là tiện lợi bếp nào cũng đều có cái bếp nướng đây các bạn chỉ việc ở nhà chúng ta kéo ra và cho thực phẩm vào để nướng thôi nó cực kỳ là tiện lợi luôn đây là bếp số 17 giá 2,2 triệu bếp này là đến từ thương hiệu là Rinnai có model là NTM 56BEL tiếp theo là bếp số 18 bếp có giá là 2,3 triệu đây bếp Rinnai nút xoay đây bếp Rinnai model là KGM 563DG bếp số 18 ở đây là bếp ờ, số 19 đây có giá là 1,8 triệu thì đây là bếp Paloma bếp này có model là IC 330 SBR đây <coughs> thì các bạn chỉ việc liên hệ với cửa hàng chúng tôi và tập cái mã số bếp đây những cái mã số bếp mà tôi đã giới thiệu thì sẽ có nhân viên tư vấn và gửi hình ảnh chi tiết cho các bạn đây cuối cùng ở đây là bếp số 20 nó có giá là 4,7 triệu đây là một dòng Paloma cao cấp đây Paloma model mới là IC360WA bếp sẽ có mặt men được chán men chống xước và chống chày đây bếp sẽ có ờ, rất là nhiều cái tính năng đây là có tính năng uh, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo đây ở trên đây sẽ có tính năng ờ, hẹn giờ của cả ba bếp này đây chọn nhiệt độ chiên tích hợp rất là nhiều tính năng đây thì vừa rồi tôi đã giới thiệu một số dòng ờ, bếp ra rất là nhiều mẫu mã và rất là nhiều cái giá cả phù hợp với các bạn thì các bạn xem nếu mà cảm thấy thích một cái dòng con bếp nào đấy thì các bạn có thể liên hệ với ờ, nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ tư vấn ờ, và gửi hình chi tiết cho các bạn xem thì các bạn chỉ việc đây nhắn tin qua Zalo hoặc Facebook hay là số điện thoại và cái mã số bếp đây sẽ có nhân viên cửa hàng của chúng tôi tư vấn cho các bạn thì uh, bây giờ tôi sẽ test một cái dòng bếp ga bên cửa hàng chúng tôi cho các bạn xem đây bây giờ tôi sẽ test một cái dòng bếp ga hiệu Paloma bếp sẽ có model là IC800F thì đây là cái nội thất phía bên trong của bếp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 đây là cái ngoại thất bên ngoài của bếp <coughs> thì những lỗ lớn phía sau này và bên dưới bếp thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi <coughs> họ sẽ bật lưới để mà che chắn lại để phòng chống trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá cái dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm vẫn cho đấy khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn <coughs> thấy được thiết kế ở đây có lò nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng là vệ sinh đây đây các bạn sẽ việc uh, sắc thực phẩm rất mỏng á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 để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua biết vào cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cục nguồn 3V đây đây là một cục nguồn 3V thì với cục nguồn 3V này á các bạn sẽ ghi vào câu điện đây và ghi vào đầu chờ luôn sẵn không biết để mà sử dụng trực tiếp luôn mà chúng ta không cần đến pin đây pin bằng đây bếp sử dụng nguồn 3V đây vẫn hoạt động bình thường bên phải đã khóa ra đây sau tính năng nước cạn nồi thì đối với cái dòng bếp ga Nhật này á, nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì thứ nhất đây là dòng bếp được xuất xứ từ Nhật